Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, Thánh Mẫu, trông mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ được nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng, xin Thánh giả nói cho. 2. Bồ Tát lược thuật bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi làm diêm phù đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, cái đó phải đọa vào vô, vô giá địa ngục, mãi đến nghìn muôn nước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh Lào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu, kinh chê ngôi tam bảo chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô giá địa ngục. Trong nghìn muôn đức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được, hoặc hoặc có những chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa diền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô giá địa ngục, trong nghìn muôn đức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.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 Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết no dầu, và chắp tay đánh lễ Bồ Tát mà lui ra. Ha ha ha,